Ok hello chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng so kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nhá thì uh, cái kênh tiếng bóng đá là cái kênh mà tiếng mới lập tiếng đã nói rất là nhiều lần ở các video trước rồi anh em tìm qua cái kênh tiếng bóng đá này bằng cái cách là gõ cái từ khóa tiếng bóng đá 68 là sẽ ra cái kênh của tiếng nhá do kênh mới lập nên chưa có được cái đề xuất từ youtube nên anh em gõ thẳng tiếng bóng đá nó sẽ không có ra đâu thay vào đó anh em gõ trực tiếp lên cái thanh công cụ tìm kiếm tiếng bóng đá 68 là sẽ ra cái kênh nhỏ này của tiếng nhá à, anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh của cái kênh này cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo à, riêng cái kênh tiếng soi kèo này để cho tiếng mau đạt được cái mốc là à, là là một ca sub để để tiếng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video soi kèo về các trận đấu sắp tới cho anh em nhé ok thì quay lại với cái video nhận định soi kèo ngày hôm nay thì trước tiên tiến sẽ đảo sơ qua về các mã kèo mà tiến đã cho anh em hồi à, hai trận c 1 vừa mới diễn ra đó chính là trận đầu tiên là chính là cái trận giữa Man City với Leipzig ở cái trận lượt về thì riêng cái trận đấu này đây riêng cái trận đấu này thì thì tiến cho anh em coi này tiến đã cho anh em đó chính là cái mã kèo Man City chấp hiệp 1 nửa trái cùng với Man City chấp 1.25 cả trận thì riêng cái mã kèo này trên YouTube thì anh em đã hấp full được hai cái mã kèo này ở chặn Man City đấy thấy ok cho anh em còn và riêng hai mã kèo này đã hấp full nha anh em đấy và thêm một trận nữa thêm một trận nữa chặng C1 còn lại đó chính là chặng Porto với Inter Milan đây thì cái trận đấu này Tiến cũng đã lên uh, cái kèo cho anh em đó chính là kèo uh, một là Porto kèo đồng cả trận cùng với Porto hiệp 1 và Tiến có nói rõ trong cái video này là chặn Porto với Inter anh em có thể nằm thêm cái mã là uh, chủ nhà Porto được chấp 0.25 cả trận đấy nếu mà anh em tự tin hơn thì anh em vào cái kèo đồng tiếng có nói rõ ràng đó nếu như mà trận đấu này anh em có ai mà vào được cái kèo mà mà bot to được chấp 0.25 thì cũng ăn được nửa mâm ở trận đấu này nói chung thì hai trận C1 mới qua anh em đã hấp full được các mã kèo mà tiến đưa ra đấy à, tiến cũng xin chúc mừng các anh em anh em nhé cũng như là các anh em trong nhóm đã hấp được các mã kèo này đấy thì à, quay lại với cái video ngày hôm nay thì tiến sẽ tiếp tục lựa chọn nhận định cho anh em à, hai hai đến ba trận đấu tại uh, cúp uh, C2 châu Âu đó à, có những trận đấu à, bốn à, trận đấu diễn ra <clears throat> vào lúc 0 giờ 45 này à, phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đấy rồi bốn trận tiếp theo diễn ra vào lúc 3 giờ nè <clears throat> anh em thấy không đấy thì à, trước tiên vào những trận mà 0 giờ 45 Tiến sẽ lựa chọn nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa Real Betis với MU nhá đây thì cái trận đấu này chắc chắn là tuy là ở lượt đi cái thằng MU này đã thắng với tỷ số đến uh, à, đây ở lượt đi bộ đã thắng với tỷ số 4-1 nhưng chắc chắn là nhiều anh em sẽ quan tâm đến trận đấu này hơn vì cái sức ảnh hưởng của quỷ đỏ cũng như là là những fan hâm mộ của MU muốn xem quỷ đỏ thể hiện như sao trận lượt về này đấy đúng không anh em đó thì trước khi mà đến với cái video nhận định phân tích về cái trận đấu này thì thì tiến có đôi lời muốn chia sẻ với anh em cũng như là sẽ cho anh em xem cái mã kèo của nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này đây thì hiện tại anh em nhìn sơ qua cái mã kèo của nhà cái đưa ra trong cái cuộc đối đầu ở lượt về này nha thì trước tiên mà nói về cái mã kèo này tiến có nhiều điều muốn chia sẻ với anh em à, anh em nghe tiếng nói à, chịu khó nghe tiếng nói để để anh em hiểu hơn về tiếng cũng như là hiểu hơn về các mã kèo mà tiến đã đưa ra nhé cũng như về cái việc mà mà vào nhóm cùng đầu tư với tiến ok cho anh em đấy thì à, anh em nhớ nè <coughs> tiến đã nói nhiều lần ở các video trước rồi vào nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí tiến sẽ không thu một cái đồng phí không thu một cái đồng lọc lá nào từ anh em hết anh em nhớ nhé không thu phí bất cứ cái phí nào vào nhóm từ anh em đấy chỉ riêng cái việc mà anh em vào nhóm nếu như mà anh em ăn kèo anh em muốn gửi cho tiếng cái lọc cà phê hay gì đó cái đó là tùy ý anh em tiếng không bao giờ xin anh em là lọc cà phê hay này nọ nhá cái đó là tự ý anh em thôi anh em thấy mà anh em lãi nhiều anh em muốn gửi cho tí tiếng một tí lọc để lấy may mắn để anh em cái đó chuyện của anh em ok chưa còn cái việc mà vào nhóm là tiếng hoàn toàn không thu phí gì từ anh em đấy các mã kèo mà tiếng gửi trên nhóm hoàn toàn là các mã kèo phi nhưng quan trọng là phi miễn phí nhưng mà nó nó rất là mã kèo đó nó tiếng sâu rất là kỹ phải nói là cực kỳ kỹ càng luôn chứ không phải là chơi bừa cho bảy anh em anh em nhớ nha đấy nhưng mà vào nhóm của tiến để được vào nhóm của tiến thì chắc chắn là anh em phải đạt được hai cái điều kiện mà tiến đã đưa ra ok cho anh em thứ nhất thứ nhất á, là anh em phải có một cái số vốn ít nhất là từ 1 đến 2 củ trở lên ít nhất là một đến hai củ trở lên anh em nhớ nha thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến mà để được chơi cùng trang với cái tiến á, thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng đó cái số tài khoản ngân hàng của anh em là phải có xài cái chuyển tiền online có chuyển uh, uh, chuyển khoản online nói chung là vậy anh em mới có thể đăng ký một cái trang chơi trực tiếp được để trực tiếp rút nạp trên cái trang đó về cái số tài khoản của anh em đấy anh em nhớ gọi nha đó thì thì uh, với cái số vốn mà một hai cũ vì sao mà tiếng yêu cầu như vậy anh em chơi banh bóng thì bấy đó thì không có là bao nhiêu đâu có nhiều anh em bỏ ra mà cả chục cũ cái trăm cũ thì chưa nói gì nữa đúng không anh em một trận banh anh em chơi 10 cũ hay vài chục vài trăm chuyện bình thường mà đúng không đấy nhưng mà với cái vốn một hai cũ thì thì tiếng hạn chế cái đó là cái mức quá nhỏ luôn nhưng mà tiến vẫn giúp đỡ anh em vào nhóm để cùng kiếm cơm gạo vì sao vì cái vốn một hai cũ tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em kiểu như là tiến sẽ cho anh em vào cái mã kèo cả chặn hoặc là mã kèo góc nhưng bù vào đó tiến sẽ bắt buộc anh em phải dằn theo tiến cái mã tỷ số đấy cái này là tiến yêu cầu anh em phải dằn theo cái mã tỷ số cùng với tiến luôn tại vì nếu anh em mà dằn cái mã tỷ số ấy mà để tránh cái trường hợp ví dụ như này ví dụ như tiến nói cụ thể hơn <coughs> cái chặn mũ này anh em có số vốn là hai cũ đúng không đó anh em có số 4 là hai cũ tiến sẽ bảo anh em là vào cái trận mu được chấp uh, chấp hằng Real Betis này nửa trái với số 4 hai cũ anh em sẽ ăn được bỏ hai cũ ra ăn được uh, ờ, 2.08 có nghĩa là anh em uh, bỏ hai cũ ra anh em mà thắng kèo anh em thu về được bốn uh, cũ mốt bốn cũ hai gì đó tính luôn cái góc của anh em là anh em lãi hai cũ mấy rồi à, đúng không đó nhưng mà ngược lại nếu mà cái trận đấu này hòa với nhưng mà tiến à, xin lỗi anh em nha tiến nói lại là tiến sẽ ví dụ như mã kèo chấp nửa trái này tiến sẽ bắt anh em là dằn lại cái mã kèo tỷ số là 1 một đấy tiến sẽ bắt anh em là dằn cái cái mắc kèo tỷ số 11 là à, với tỷ lệ là ăn à, một bỏ một ăn 6.5 này đó ví dụ như anh em vào mã kèo mu hai củ tiến sẽ bắt buộc anh em là vào một củ gửi thôi đó một củ gửi thôi còn số 4 500 còn lại tiến sẽ cho anh em là mã kèo à, tỷ số 11 cùng với mã kèo tỷ số 22 đó anh em dằn cho tiến hai cái mã kèo tỷ số này mỗi mã kèo là là 250k đấy anh em hiểu chứ là 250k 250k cho hai mã kèo này là 500k rồi còn một triệu một củ gửi Tiến sẽ bắt anh em vào cái mã kèo u Đó điển hình như vậy. Vì nếu như mà hòa với tỷ số một điều hoặc hai điều anh em sẽ húp được cái mã kèo tỷ số với bỏ một ăn 6.5. Nếu mà tỷ số 22 anh em sẽ bỏ một ăn 14, rất là lãi đúng không? Nhưng ngược lại, nếu như mà mã kèo MU này thắng thắng được kèo thì anh em đã húp được mã kèo một củ gửi này rồi. Đúng không? Thì anh em bỏ hai mã kèo tỷ số này anh em thua, anh em vẫn lãi. Ngược lại anh em thua kèo MU nhưng mà về tỷ số hòa anh em được ăn được một trong hai cái tỷ số này anh em vẫn lãi, đường này anh em cũng lãi hết. Đấy, rất là hạn chế cái việc mà mà thua tha thua lỗ hay là xa bờ luôn đấy chơi như vậy mới gọi là chơi anh em chơi như vậy mới có lãi có lời đó vì sao mà tiến hay nói nhiều ở các video tiến tất nhiên là là không cũng không có muốn nói nhiều làm gì cho mệt đâu chỉ muốn nói rõ cho anh em hiểu về cái cách chơi của tiến cũng như mà cái cách mà tiến nhiệt tình chỉ cho anh em cũng như là phân tích về các trận đấu này nọ các kiểu nè chứ không có cho bừa cho bậy anh em đấy anh em nhớ nhá và có nhiều anh em hỏi tiếng ấy ừ cái nhóm của tiếng là là có cho kèo có chuẩn không rồi à, à vào nhóm lọc phí gì không rồi cho kèo chuẩn không hay là cho bừa cho vậy thì tiếng nói nhiều lần rồi rất là nhiều lần luôn nhóm hoàn toàn miễn phí chỉ cần có số vốn một hai cũ và trở lên ít nhất là một hai cũ trở lên và chơi cùng trang với tiếng và chơi cùng trang thì bắt buộc phải có một cái số tài khoản ngân hàng phải có đăng ký chuyển khoản online để có thể chuyển uh, tiền ờ, về chuyển cái vốn về cũng như là nạp cái vốn vào trang để chơi đó chỉ cần hai yêu cầu đó thôi thì anh em liên hệ với tiến tiến sẽ giúp anh em à, đặc biệt là những anh em mà xa bờ thu tha tiến sẽ giúp anh em à, sẽ gỡ gạt lại từ từ chứ không thể gỡ một lần duy nhất đấy anh em cùng tiến mà đi cái chặng đường dài mới biết được là là à, cái nhóm của tiến chơi như thế nào lời hay lỗ ra sao đấy à, có bền hay không thì anh em cứ đầu tư vào rồi sẽ biết ok cho anh em còn những anh em mà có số vốn mà, mà vài trăm k nha nói thẳng ra vài trăm k như năm sáu trăm k đi thì tốt nhất không nên liên hệ cho tiến luôn nói thẳng với anh em là như vậy vì cái số 4 và trăm k đó tiếng không có giúp được anh em gì hết không lẽ bây giờ anh em cứ vô 100 k cái mã kèo này cái bắt cái dằn anh em 100 k vào tỷ số chơi như vậy thì đường nào mới có lãi đúng không anh em anh em chơi như vậy thì thì thì để cái số 4 là anh em ăn uống cà phê hay là dẫn vợ con gia đình chị em gì đó đi ăn đi uống đi đó chứ có vài trăm ngàn mà đi vào đầu tư bóng đá cái kiểu rồi rồi cứ đòi ăn lên vài trăm hoặc là uh, lấy lấy cái uh, số 4 đó đó để lấy kèo xong rồi đi chơi đánh qua ngoài qua thầu qua cò chơi như vậy để làm gì đúng không anh em báo ngoài qua thầu qua cò nó nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều đến eh, cuộc sống của anh em luôn vừa bị mất like mất phí nè đó ví dụ như kèm u này bỏ nửa trái ăn 2.08 nhưng mà thằng thầu nó chỉ đưa cho anh em ăn ở cái mức là uh, vẫn bỏ nửa trái luôn vẫn chấp nửa trái luôn nhưng nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.9 0.8 thôi đó anh em thắng kèo nó sẽ cắn được một cái khúc từ anh em anh em thua kèo thì thì chỉ chính anh em là cái người thua cuộc thôi Ừ, chính anh em là người bị mắc mát cái, cái số 4 đó thôi thằng thồng còn nó cũng chả mắc cái gì hết mà ngược lại nó còn ăn được cái hoa hồng từ anh em nữa đấy đường nào thằng thồng cỏ cũng lãi hết anh em chơi như vậy để làm cái gì đúng không đó chơi như vậy thì khác cái gì cứ cứ uh, uh, như là nuôi mấy thằng thầu thằng cò đó chơi như vậy gọi là chơi ngu đó anh em đó nói thẳng là như vậy nha nếu mà anh em có buồn thì tiếng chịu đó tốt nhất thì thì nên quyết định suy nghĩ kỹ cái lựa chọn của mình nếu mà muốn chơi vào cái bộ môn này đấy <clears throat> ok thì tiến cũng chia sẻ với anh em những cái điều mà thật lòng của tiến nên tốt nhất anh em hãy nghe hết cái video của tiến để, tiến cũng xin cảm ơn anh em đã đã chịu lắng nghe những cái lời tiếng nói cũng như là là hiểu rõ thêm về tiếng để làm cái kênh youtube này để làm gì với ờ, cái mục đích gì đấy chủ yếu là muốn giúp anh em xa bờ cũng như là là về nhiều cái vấn đề khác nhưng mà tiến sẽ không thu phí gì anh em đâu anh em yên tâm ở cái chuyện đó nha đấy ok thì với cái mã kèo hiện tại <clears throat> quay lại với cái mã kèo hiện tại anh em thấy này mu chấp Real Betis nửa trái cùng với mã đồng nửa cùng với mã nửa một đấy bên cạnh đó là mã tài xỉu 2.5 này 2.75 rồi 2.25 cả chặn này đó rồi còn có mã kèo tài xỉu hiệp 1 rồi góc uh, gì kèo xỉu hiệp 1 chấp hiệp 1 tỷ số các kiểu cái này là tiến lên video trước cho anh em nửa uh, nửa ngày đến một ngày anh em nhớ nhá tiến lên video cho anh em rất là sớm luôn đó vì sao vì sao mà tiến phải lên video sớm như vậy là vì uh, cái kênh youtube là anh em phải lên trước nửa ngày hoặc một ngày nó mới có được cái đề xuất từ cái YouTube anh em nhớ nha phải lên trước nửa ngày hoặc đến một ngày mới có được cái đề xuất từ YouTube luôn đấy cho nên Tiến phải lên rất là sớm các cái trận đấu này để cho anh em tham khảo về các mã kèo nếu như mà Tiến lên cận giờ quá chắc chắn anh em 100% anh em sẽ tìm không có ra cái video nhận định này đó anh em phải hiểu cái chuyện đó vì cũng vì là, là là lên video rất là sớm nên chưa có nhiều cái mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc đó anh em nhớ nhé kèo thẻ kèo gốc kèo cả hai đội ghi bàn hay là kèo à, đội nào sẽ vào vòng tiếp theo này nọ các kiểu thì chắc chắn à, trước giờ bóng lăn tầm vài tiếng đồng hồ thôi sẽ có rất nhiều mã kèo mà nhà cái sẽ đưa ra trên những cái trang này anh em nhớ nhé hiện tại thì tiếng nhận định rất là sớm nên chỉ có hiện tại là hạn chế những mã kèo như thế này thôi cũng rất là nhiều rồi đó ok cho anh em thì với những mắc kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích cũng như nhận định sơ về hai cái đội bóng này thôi đó không cần quá sâu đâu tại vì uh, cũng đã có kết quả trước cho cái trận đấu này rồi đó cũng đã có cái tỷ lệ uh, uh, đi vào vòng tiếp theo cho thằng MU rất là cao rồi nhưng mà tiến vẫn sẽ nhận định phân tích cho anh em kỹ lưỡng để anh em đầu tư vào một cái mã kèo phù hợp nhất ok cho anh em đấy thì quay lại với uh, hai cặp đấu này anh em xem này uh, thằng MU à, thằng MU à, ờ, đây thôi trước tiên mình sẽ nói về chủ nhà Betis nha anh em đây chủ nhà Betis Real Betis sau khi mà trải qua cái trận thua 1-4 trước MU ấy thì à, ờ, trận gần đây nhất tại La Liga thì Betis lại bị cái thằng Villarreal à, lại phải hòa trước Villarreal ngay trên uh, sân nhà của Villarreal thì anh em thấy này trên bảng xếp hạng hai đội bóng này cũng đang cạnh tranh với nhau rất là quyết liệt để à, lấy một cái à, vị trí ở top 5 giữ cái vé cúp C1 anh em thấy đấy đó rất là quyết liệt luôn và cái khoảng cách hai đội hiện tại chỉ là 4 điểm cách biệt thôi và cả hai đội này nói thẳng ra là vẫn còn nguyên cái mục tiêu để chen chân vào top 4 để giành cái vé trực tiếp dự cúp C1 mùa sau đấy thì anh em nhìn về cái bài xếp hạng chắc cũng hiểu sơ về cái thằng Betis này là đang có phong độ như thế nào rồi chứ đó tại La Liga thì Betis đang có phong độ cũng rất là tốt nha anh em đó anh em nhìn ở trận đấu riêng với thằng Betis với Villarreal này chênh lệch nhau chỉ một bậc thôi nhưng mà thằng uh, Betis hoàn toàn kiểm soát bóng uh, uh, hoàn hoàn toàn kiểm soát bóng thua kém cái thằng Villarreal đó anh em thấy đó Betis làm khách trên Villarreal chỉ kiểm soát bóng với 43% thôi. Đấy, còn Villarreal trên sân nhà kiểm soát bóng đến 57% và tung ra được 15 pha dứt điểm uh, hơn gấp đôi so với thằng Real Betis luôn. Là cái điều này chứng minh là cái việc mà Betis bị thua 1-4 trước thằng MU ở cái cúp C2 lượt đi vừa rồi ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tinh thần của các cầu thủ này cũng như là về về cái sức lực của các cầu thủ khi mà chỉ nghỉ được ờ, hai ngày mấy thôi phải bước vào cái trận đấu với thằng Betis ờ, với thằng Villarreal này đó ảnh hưởng rất là nhiều luôn vừa thua cuộc mà vừa ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ các kiểu để rồi uh, phải có một trận đấu khá là tệ trước Villarreal một trận hòa là rất là may mắn rồi đó anh em nói thẳng là như vậy nhá đấy còn về cái đội MU thì sau cái trận thắng uh, 4-1 trước Betis thì bất ngờ MU lại bị uh, sút Southampton cầm hòa trên sân nhà uh, Old Trafford thì riêng trận này nếu mà anh em mà có theo dõi ấy thì chắn cũng hiểu rõ là MU rất là đen nha anh em ở trận này MU chấp thằng số thăm tên rất là cao luôn đó mức chấp là 1.75 cả trận này thậm chí là có lúc là đỉnh điểm ờ, trước trận đấu lên tới chấp hai hòa luôn đấy nhưng mà đen cho thằng MU ở chỗ là Casemiro phải nhận cái thẻ đỏ à, ngay ở phút 34 của trận đấu đấy phải nhận thẻ đỏ ngay phút 34 của trận đấu đó và từ ờ, cái phút 35 trở đi cho đến hết trận đấu luôn là kéo dài trong vòng 55 phút MU phải chơi chỉ với 10 người trên sân mà thôi nhưng chỉ với 10 người trên sân thì tất tất nhiên 10 chơi với 11 thì thế trận nó sẽ hoàn toàn thuộc về phía tên rồi anh em đấy nhưng mà anh em có xem trận đấu đó thì cũng chắc cũng có lẽ cũng cũng hiểu là cái uh, à, tuy chỉ với 10 người nhưng mà U cũng tạo ra được rất là nhiều cơ hội trước thằng Southampton tuy kiểm soát bóng ít hơn cái đội bóng này do chỉ với 10 người trên sân đấy nhưng mà cái cơ hội tạo ra cũng rất là nhiều nha anh em đấy thì quỷ đỏ nếu mà trận này không bị đen nó không không bị chơi thiếu người thì chắc chắn quỷ đỏ là một chiến thắng trước sông tên thì một cái chuyện nó chuyện dễ dàng anh em cái chuyện là tất yếu là tất nhiên là sẽ uh, có một chiến thắng trước sông tên luôn đấy nhưng mà hơi đen cho quỷ đỏ là phải dính cái thẻ đỏ sớm cho samigo trận đấu này và anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng này thì theo riêng tiếng thấy thì cái trận thua này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới quỷ đỏ nha anh em vì chắc chắn là quỷ đỏ hiện tại cái vị trí mà cạnh tranh cái ngôi vô địch ngoại hạng anh chắc chắn là sẽ không còn rồi đấy mà cái mục tiêu của quỷ đỏ chỉ là cái top 4 cái top 4 để lấy cái vé dự cúp C1 vào mùa sau thôi đó anh em nhớ nhá thì sau cái trận thua đó sau cái trận hòa đó vĩ đỏ vẫn kiếm được cái một điểm và từ 49 lên 50 điểm và giữ nguyên ở vị trí top 3 với 50 à, điểm sau 26 vòng đấu đấy và phía sau bám đuổi chính là Totti Nham à, với 48 <laughs> điểm sau 27 vòng đấu à, thi đấu nhiều hơn MU một trận đấy nhưng xét về phong độ của MU cũng như là các đội đại ngoại hạng Anh mùa này thì MU đang có cái xác suất vào cái top 4 giữ nguyên cái vị trí top 4 rất là cao cũng như cái vị trí hiện tại và cái số điểm bỏ xa các đội à, à phía sau Tottenham với Newcastle này cũng như là cái phong độ gần đây của cái hàng MU thì chắc chắn là một cái vị trí dành trong top 4 mùa này sẽ rất là sáng. Đấy, anh em nhớ nha. Ok thì à, quay lại với cái trận đấu lượt về này. <coughs> Đây, thì tiếng hơi bệnh nên đang ho trong người à, nói chuyện có hơi lập bập uh, cũng như là hơi uh, uh, khàn tiếng với ho anh em thông cảm cho tiếng nhá tiếng vẫn cố gắng để lên video để để nói về các trận đấu phân tích cho anh em này chứ không có nói sơ sài về cái trận đấu được đó để cho anh em còn tham khảo các mã kèo nữa đấy thì với trận đấu này hiện tại tiếng nhận định sớm tiếng có nói từ đầu video rồi tiếng nhận định rất là sớm nên chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến nên tiếng sẽ bỏ qua cái phần mà mà đội hình dự kiến nha anh em đấy thì trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo tiếng sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội thì hai cái thằng này đã có cái chặn giao hữu với nhau hồi à, cuối năm 2022 thì ở cái trận giao hữu này thì thằng Betis đã bất ngờ thắng MU với tỷ số 1-0 trên sân nhà của Betis nhưng mà trận giao hữu thì cả hai đo cả hai bên chỉ đưa ra những cái đội hình mà dạng như là thử nghiệm đội hình anh em nên trận giao hữu này không ảnh hưởng gì hết đấy anh em thấy đó sau trận giao hữu này thì thì tuy là MU thua này nhưng mà chính thức thì MU thắng cái thằng Betis với cái tỷ số tận 4-1 đấy Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái chặng lượt đi này Mô kiểm soát bóng ờ, đến 57% và so với 43% của Betis và MU tung ra đến 10 25 pha dứt điểm trong đó có 13 pha dứt điểm trúng đích một cái thông số khá là khủng luôn còn thằng Betis này thì sao chỉ có được cái 6 pha dứt điểm mà thôi ít hơn gấp 4 lần gần 4 lần so với MU đấy anh em anh em thấy đấy còn về ờ, cái cái cái tỷ lệ kèo góc cũng về đến 11 góc uh, ăn cái mã kèo tài ở cái trận đấu này thì trận đấu này ở lượt đi tiến cũng cho anh em là cái mã kèo tài gốc 9.5 với 10 à, hòa tiến cho anh em vào một trong hai mã kèo tài gốc đó cùng với đó là anh em vào cho tiến là cái mã kèo MU chấp à, một trái gửi trước à, Betis thì anh em đã hấp full được hai cái mã kèo trong cái trận đấu lượt đi này đúng không anh em đó anh em đã theo tiếng anh em thấy là tiếng phân tích và anh em chơi có lãi như thế nào anh em cũng hiểu rồi đấy đó thì cái phong độ rất là cao luôn và cái trình độ của mu chắc chắn là thằng Betis không thể so bằng này về con người về cả cái lực lượng tất cả về huấn luyện viên hay là về về à, cái phong độ rồi về à, cái độ ảnh hưởng của đội bóng nói chung là thằng Betis này hoàn toàn thua trước MU đấy cũng như là cái trận đấu này đã nói lên với cái tỷ số này cũng đã nói lên tất cả về hai đội đó ok thì uh, tiến sẽ đã phân tích đầy đủ hết cho anh em những gì mà tiến có thể uh, uh, nói cho anh em hiểu rồi đúng không thì sau những gì anh em có thấy thì MU vẫn trên cơ Betis và cái phong độ vẫn đang cao hơn Betis đấy và với cái tỷ lệ kèo hiện tại MU chấp nửa trái trước Betis à, à, cùng với mã đồng nữa và nửa mũ một thì với những mã kèo này à, anh em nên nhớ là à, tuy là mu hơn Betis ship hơn Betis về mọi mặt nhưng mà ở trận lượt đi thì mu đã có chiến thắng 4-1 rồi thì chắc chắn MU ở trận đấu này sẽ không cần phải phải một chiến thắng đậm chứ Betis làm gì cả. Có thể trận này Tiến sẽ dự lời một là sẽ về hòa về kết quả hòa. Còn thứ hai là MU sẽ tiếp tục thắng chỉ với cách biệt từ một bàn mà thôi. Đó cao lắm là hai bàn. Đấy, anh em nhớ nha. Và trận này à, à, thi đấu mu chắc cũng sẽ thi đấu với một cái cái cái trận đấu mà nó không được ờ, bung bung sức quá đâu anh em đấy vì mu phía trước còn nhiều cái mục tiêu quan trọng khác nữa đấy thì với cái lợi thế một đội bóng lớn mà thắng 4-1 ở trận lượt đi rồi không có lý do gì mà mà phải ờ, chia bung sức ở trận lượt về hết đó anh em nhớ nhá thì với tỷ lệ kèo này tuy là tiếng gắt kết cái thằng MU nhưng mà tiếng khuyên anh em là nên chỉ nên chỉ nên vào cái kèo mà MU chấp đồng nữa mà thôi đó anh em nhớ nhá chỉ nên chấp đồng nữa mà thôi để tránh cái trừ cái trường hợp mà mà tỷ số về hòa anh em chỉ thua nửa mâm ở trận đấu này thôi đó <coughs> ok thì riêng cái trận đấu này tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo để anh em tham khảo nhá đây tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo trong trận đấu này <coughs> thứ nhất à, đây tiến sẽ chốt cho anh em này thứ nhất là anh em vào cho tiến cả mã kèo manchester united chấp đồng nữa cả chặn anh em nhớ nhá mu chấp đồng nữa cả chặn cùng với đó là anh em dằn cho tiến cái mã kèo là hai cái tỷ số hòa đây tỷ số hòa 1-1 cùng với cái tỷ số hòa hai đều ok cho anh em đấy đây anh em nhớ nha vào kèo Manchester United chấp đồng nữa cả chặn với tỷ lệ là 1 ăn 0.82 cùng với dằn cái một ít vào mã tỷ số 11 một, một ít vào mã tỷ số 22 anh em tự toan tính sao mà nếu mà chặn này hòa anh em à, thua nửa mâm nhưng mà anh em vẫn ăn được kèo tỷ số anh em vẫn có lãi đấy anh em phải tôn tính làm sao chia cái bốn cho nó đều còn anh em mà không tính được cái số 4 anh em chia anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tiến hoặc là muốn vào nhóm để cùng đồng hành nhận những má kèo chuẩn nhất hoặc là những anh em đang thu tha xa bờ muốn ờ, cùng ờ, tiến ờ, đi trên cái đoạn đường phía trước và muốn gỡ gạt đó tin tưởng tiến muốn theo tiến thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến có để phía dưới góc màn hình ở cái video này đó cái zalo là 0963731346 telegram là kè bóng cao tiếng anh em cứ liên hệ đi đáp ứng đủ hai cái yêu cầu mà tiếng nói từ đầu video thì tiếng sẽ đưa anh em vào nhóm ok trên em đấy ok chốt lại duy nhất à, ba à, mã kèo trong trận đấu này hai mã kèo tỷ số 1122 cùng với cái mã là à, MU chấp đồng nữa đấy ok nha anh em thì tiếng cũng đã sẽ à, kết thúc cái video tại đây <coughs> tiến sẽ kết thúc video tại đây nha anh em thì à, anh em nếu mà yêu quý tiến ấy thấy những cái nhận định soi kèo của tiến mà hay ấy cũng như phân tích về trận đấu mà kỹ lưỡng ấy thì anh em hãy à, yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh tiến soi kèo này để cho tiến mau uh, đạt cái mức là một ca sub để tiến có nhiều động lực để dự ờ, định nhận định các trận đấu sắp tới cho anh em nhiều mã kèo để anh em tham khảo hơn cũng như là là sẽ giúp đỡ nhiều anh em trong nhóm uh, để vào bờ để để tránh cái việc mà mà xa bờ nhiều hơn đấy và anh em đừng quên là ấn vào chữ kênh dưới phần của tiếng số kèo đây thì tiếng này làm video có một anh em đăng ký nè anh em từ 810 nhảy lên 811 đó cảm ơn cái người anh em đó nha đấy ok thì anh em nhớ đăng ký thêm cho tiếng vào cái kênh tiếng bóng đá đây anh em bấm vào chữ kênh dưới cái kênh tiếng số kèo này sẽ thấy được cái đề xuất kênh tiếng bóng đá anh em ấn vào và cho tiếng thêm một cái lượt đăng ký vào cái kênh mới lập này của tiếng nha thì về sau tiếng sẽ làm thêm nhiều video nhận định phân tích vào cái kênh tiếng bóng đá này đấy Ok, cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã đá kèo sắp tới và chúc anh em có một ngày mới vui vẻ nha. Ok.